chúng ờ, anh chị em chúng ta bất kể các cái video khác bất kể các cái kênh khác anh chị em chúng ta cũng không nên cho tôi quát lớn bởi vì là những đường cầu ờ, soi cầu chơi con như thế này soi đường những đường cầu tham khảo cho nên anh chị em chúng ta cũng ờ, phải cân nhắc và lưu ý còn những đường cầu ở trên Zalo cầu tự tin về phải nổ anh chị em chúng ta hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách kết bạn Zalo của chúng tôi cũng như là nhắn tin gọi điện trực tiếp đến số điện thoại của chúng tôi luôn mọi người nhé Đấy. Còn ngày hôm nay ở trên Zalo chúng ta tiếp tục đại thắng từng bừng rực lửa đến tất cả anh chị em cô chú bác chúng ta rồi đúng chưa? Còn ở trên à, video thì à, song thủ khung hai ngày anh chị em chúng ta có thể tham khảo thôi còn chúng ta không không à, không kết không trùng thì chúng ta không chơi chúng ta không bỏ ra cái đồng vốn nào để chúng ta chơi cả bởi vì là có những ngày nổ sớm ngày nổ muộn và cũng như là cũng có thể là nó sẽ không nổ cho chúng ta như thế này cho nên anh chị em chúng ta lưu ý và cân nhắc là như vậy còn là chúng tôi khi mà chúng ta anh chị em chúng ta liên hệ với chúng tôi rồi thì được chúng tôi tư vấn về cái tỷ lệ nổ những đường cầu được chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng và cũng như là à, cái tỷ lệ vào tiền như thế nào như thế nào cho nó phù hợp để chúng ta không phải thua than ở đần mọi người nhé Đấy, và anh chị em cho đừng, đừng buồn và đừng quên để lại cho video của chúng ta một lượt like video một lượt yêu thích một lượt bình luận ở dưới trên video và theo dõi kênh thì chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh mỗi ngày <clears throat> nhấn nút đăng ký kênh để chúng ta theo dõi video mỗi ngày để chúng ta có thể tham khảo những đường cầu những con số ở trên video số vip cho tất cả anh chị em chúng ta luôn cho nên anh chị em chúng ta hãy uh, à, thực hiện những cái thao tác ngắn gọn nó thôi thì à, chúng tôi xin cảm ơn tình cảm từ tất cả anh chị em chúng ta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 nhận được cầu nổ tỷ lệ rất là cao và đảm bảo cho cả anh chị em chúng ta đã đào về bờ hết rồi thì mong rằng tất cả anh chị em chúng ta lưu ý cũng cũng cũng phải lưu ý và cân nhắc là như vậy còn à, những đường cầu phải nổ vào ngày mai ở trên Zalo Sofit tất cả anh chị em chúng ta thì chúng tôi đã sẵn sàng tất cả anh chị em chúng ta mỗi ngày cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm và ở trên Zalo thì được chúng tôi cung cấp đó là bạch thủ lô một số và còn cầu xiên 2, cầu dàn đề 10 số tất cả anh chị em chúng ta cho nên anh chị em chúng ta hãy mạnh dạn và yên tâm khi mà liên hệ với chúng tôi mọi người nhé rồi ok và sau khi nghiên cứu phân tích cầu kèo thì chúng tôi tiếp tục đưa ra cái dự đoán cho tất cả anh chị em chúng ta có thể chơi cho khung ngày mới đó là ngày 24 à, đến ngày 25 với cặp song thủ lô tô đó là 89 và 98 mọi người nhé. Ok và trên đây là cặp song thủ lô tô mới để anh chị em chúng ta có thể chơi cho khung ngày mới. Anh chị em nào chúng ta kết cầu trùng máu với cặp này thì chúng ta có thể nhỏ nhẹ trả đá bia hơi cho khung ngày mới còn anh chị em nào chúng ta không kết không trùng thì chúng ta dừng ở mức độ tham khảo thôi còn anh chị em nào chúng ta đang xa bờ với cầu lần số đang thu tha nợ nần có biết lấy những con số chuẩn ở đâu để chơi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 751 262 để được chúng tôi tư vấn và cho số với những con số tâm đắc nhất và cũng như là à, tỷ lệ ăn cao nhất để anh chị em chúng ta cùng nhau sớm vào bờ ok chưa Đấy, còn là những con số ở trên Zalo à, thật sự để nói thì chúng, được chúng tôi nghiên cứu kỹ lượng đảm bảo tỷ lệ ăn cao Đấy, không chúng tôi không đảm bảo 100% nhưng chúng tôi đảm bảo tỷ lệ có dư và cũng như là đảm bảo tỷ lệ ăn cao và đảm bảo có dư và cũng như chúng ta sẽ có cái chiến thuật chơi những con số ở trên Zalo Sovit cho tất cả anh chị em chúng ta luôn cho anh chị anh chị em, à, anh chị em chúng ta yên tâm Ok chúng tôi tóm tắt ngắn gọn như thế này thôi Chúng tôi xin tạm dừng kết thúc video đây Một lần nữa xin chúc tất cả anh chị em chúng ta có một công ngày mới đại thắng và bởi thành công Và xin chào tất cả anh chị em và hẹn tất cả anh chị em vào buổi phân tích và chốt chốt cho ngày hôm sau